thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, sa trung thổ, ngày bính thìn, tức can sinh chi, nghĩa là hỏa sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, sa trung thổ, kỵ tuổi, canh tuất, nhâm tuất, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi bính ngọ, nhâm tuất thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày thìn, lục hợp với dậu, tam hợp với tý và thân thành thủy cục, sông với tuất, hình thìn, hình mùi, hại mão, phá xỉu và tuyệt tuất. Về tuổi xung khắc trong ngày gồm có tuổi mão tuất, nhâm tuất, nhâm ngọ, nhâm thìn và nhâm tý. Tuổi xung trong tháng tuổi mão tuất, nhâm tuất, nhâm ngọ, nhâm thìn và nhâm tý. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày của các sao tốt như sao nguyệt không, tốt cho việc sửa sang nhà cửa, đặt giường, sao mạt đức tinh tốt mọi việc sao thanh long hoàng đạo tốt mọi việc sao sáu trong ngày gồm có sao thổ phủ kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sao thiên ôn kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sao ngũ quỹ kỵ về xuất hành sao nguyệt hình sáu mọi việc sao phủ đầu giát kỵ về khởi công động thổ sao tam tang kỵ về khởi tạo cưới hỏi an táng về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Chính Đông. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 quân giáp thứ 6 ngày 28 tháng 4 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nha. Tử vi thứ 6 ngày 28 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày mới, người tuổi Tý được tam hợp cục độ mệnh nên có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong ngày này. Bản mệnh may mắn làm gì cũng thuận lợi, đi đâu cũng có người giúp đỡ nhờ bản tính hòa đồng, dĩ hòa vi quý của mình. Hơn thế nữa, với tinh thần trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ được giao nên con giáp này nhận được sự tín nhiệm của cấp trên và sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Có thể nói bạn đang bước những bước tiến rất vững chắc trên đường tới thành công. Về tình cảm, mặc dù các mối quan hệ xung quanh hòa thuận, nhưng bản mệnh lại cảm thấy không hài lòng với chuyện tình yêu của mình. Dường như giữa con giáp này và người ấy còn nhiều bất đồng. Ngũ hành xung khắc chỉ càng khiến mâu thuẫn giữa cả hai thêm sâu sắc. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, làm gì cũng thuận lợi, được người giúp đỡ. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, có tinh thần trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ,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 gây bao tổn thất trong công việc. Nhưng bạn lại chỉ có thể đề phòng chứ chẳng thể tránh được, nên hãy cứ làm tốt từng bước để hạn chế rủi ro. Hung vận trong ngày khá lớn, nên có thể còn gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền tảng thể chất của Sửu. Bạn nên sinh hoạt điều độ và khoa học để bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh những vật sắc nhọn, những nơi có địa hình nguy hiểm như núi cao, sông suối, ao hồ. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim,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 hoặc nỗ lực của bạn đã mang lại hiệu quả tốt đẹp. Phương diện tài vận cũng khá khởi sắc, bản mệnh có cơ hội nâng cao thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc lại gặp điều kiện tốt nên không lấy làm lạ là bạn sẽ có nguồn thu nhập dồi dào. Vận trình tình cảm của tuổi dần trong ngày hôm nay có các tinh trợ mệnh nên khởi sắc hơn hẳn, nhân duyên phơi phới. Người độc thân có thể làm quen với nhiều bạn mới, mở rộng quan hệ và tăng cao cơ hội gặp được ý trung nhân của mình. Câu quyết cho các tuổi dần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 đừng ôm đồm quá nhiều việc của thiên hạ. Đồng thời cũng đừng dễ dàng nhận lời nhờ vả của người khác, bởi những việc đó sẽ kéo bạn vào những rắc rối không đáng có. Ngày nay người tuổi mão cũng nên chú ý kiểm soát cảm xúc của mình, hành xử đúng mực kẻo bị cuốn vào những tranh chấp, mâu thuẫn với người khác. Đặc biệt tại những nơi đông người hoặc tụ tập với bạn bè, người thân có thể xảy ra bất đồng quan điểm, tiến triển căng thẳng dẫn đến xô xát. Mộc thổ xung khắc, đẩy mối quan hệ của bạn và nửa kia đến bờ vực đổ vỡ khi hiểu lầm chồng chất, chẳng ai chịu đứng ra để tháo gỡ. Cả hai đều cảm thấy mệt mỏi vì tình cảnh hiện tại và có thể điều đó sẽ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân. Câu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, nên tập trung vào công việc của bản thân. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, đừng ôm đồm quá nhiều việc của thiên hạ. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ,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 bao gồm cả việc con giáp này thoát khỏi tình cảnh éo le hiện tại, vì thế đừng vội đánh mất niềm tin ở bản thân mình. Chuyện tình cảm của tuổi thìn trong ngày mới này cũng phải trải qua thử thách khi mà hai người không có thời gian để ở bên nhau nhiều như trước. Nhiều mâu thuẫn xảy ra mà đôi bên không biết làm sao để hóa giải. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, cố chấp, khăng khăng làm mọi việc theo ý mình. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ,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 cũng đạt được những bước tiến quan trọng. Những cố gắng và nỗ lực của bạn cuối cùng cũng đã được chú ý đến. Đây là cơ hội để bản mệnh thể hiện cho mọi người thấy năng lực thực sự của mình, rằng bạn thành công không chỉ dựa vào may mắn. Hỏa sinh thổ giúp con giáp này đón một ngày vận tình duyên khởi sắc. Tình cảm đôi lứa gắn kết mặn nồng nên lúc nào bạn cũng thấy tinh thần phơi phới, tâm trạng vui vẻ giúp bạn làm việc gì cũng thuận lợi. Nếu không thay đổi thì ngày cả hai về chung một nhà không còn xa. Câu quyết cho các tuổi tỵ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 bạn tốn nhiều thời gian để hoàn thành công việc do mải mê với việc cá nhân. Một vài thị phi trốn công sở cũng là điều bạn cần tránh trong ngày hôm nay. Chính vì thiếu sự tập trung nên công việc tồn động khá lớn, hiệu suất giảm sút ảnh hưởng tới chất lượng. Bạn có thể bị khiển trách vì sự tắc trách của mình nếu không sớm lấy lại phong độ. Tiền đồ của bạn ra sao phụ thuộc vào nỗ lực từ ngày hôm nay nên đừng lơ là. Ngũ hành tương sinh lại bù đắp cho ngọ một ngày tình duyên êm ả, đôi lứa hạnh phúc với những gì cả hai đã xây dựng. Người độc thân có vẻ chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ lâu dài nên không mặn mà cho lắm với những đối tượng tiếp cận mình. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, công việc không như ý do thiếu tập trung. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, chớ để việc riêng tư xen vào việc công. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, tránh càng xa thị phi trốn công sở càng tốt. Tử vi tuổi canh ngọ,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 của tuổi mùi. Ngày gặp cục diện ngủ hành tứ hình xung, thiên tuất sửu mùi gây trở ngại, người tuổi mùi có thể xảy ra tranh cãi với người khác vì bất đồng quan điểm trong quá trình làm việc chung. Tuy nhiên, cãi vã cũng không giải quyết được gì nên thay vì đấu khẩu, bản mệnh cần bình tĩnh, không chấp vặt và giải quyết trong êm thấm. Bù lại, chính tài xuất hiện kèm theo những cơ hội kiếm tiền thuận lợi cho mùi. Song nếu bạn lười biếng, ỉ lại thì tài khí khó tụ. Bạn kiếm tiền dễ nhưng khó giữ tiền, Ngược lại nếu tận tâm làm việc, chi tiêu chừng mực thì sẽ có lợi hơn. Chuyện tình cảm giữa hai bạn đã bước vào giai đoạn ổn định, nhưng có chút nhàm chán, cảm giác mọi thứ diễn ra cứ đều đều. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến những cơn sóng ngầm, đe dọa hạnh phúc của hai bạn. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, có thể xảy ra tranh cãi khi làm việc chung. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, nên giữ bình tĩnh thay vì đấu khẩu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 đây cũng là điều khiến tiểu nhân ghen tị và muốn tìm cách hạ bệ bạn. Do đó, tuổi thân nên chú ý giữ thái độ khiêm tốn, tránh tỏ ra kiêu ngạo kẻo tiểu nhân tìm cớ gây hấn, chọc phá. Dù có bị khiêu khích cũng chớ nên phản ứng quá gay gắt, nên nhớ một điều nhịn là chín điều lành. Nhờ thổ sinh kim, chuyện tình cảm tốt đẹp, bạn và người ấy có cơ hội hiểu thêm về nhau. Tuy thời gian bên nhau chưa dài nhưng cũng đã cùng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách nên tình cảm hai người bền chặt không thể tách rời câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, công việc suôn sẻ nhờ có quý nhân giúp sức. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, hoàn thành đúng thời hạn, đạt hiệu quả cao. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, được cấp trên hài lòng, khách hàng tin tưởng. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, đề phòng tiểu nhân ghen tị và tìm cách hạ bệ. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, chuyện tình cảm tốt đẹp,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 Cấp trên dìu dắt không chỉ tạo điều kiện cho bạn phát huy khả năng mà còn cất nhắc ưu ái cho những cơ hội học tập, rèn luyện kỹ năng chuyên môn thêm cứng cát. Lợi thế hiện tại không phải ai cũng có, con giáp này nên tận dụng cơ hội tốt này, đừng phụ sự yêu mến và tin tưởng từ mọi người. Con giáp này cũng không nên tỏ ra lời biếng hay kiêu căng, có thể gây ra thị phi không đáng có. Chuyện tình cảm đôi lứa khá hài hòa, người ấy không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn chia sẻ với bạn những nỗi lo trong cuộc sống, vì vậy mà tuổi dậu cảm thấy yên tâm, hạnh phúc hơn, dù bận tới đâu cũng dành thời gian vun vén cho mối quan hệ này. Câu quyết cho các tuổi dậu Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy, có cơ hội được nâng đỡ nhiều trong công việc. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa, được cấp trên diều dắt tạo điều kiện phát huy khả năng. Tử vi tuổi kỷ dậu, thuộc mệnh thổ, nên tận dụng lợi thế mà mình đang sở hữu. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc,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 của tuổi tuất. Trong vận trình ngày mới gặp cục diện ngủ hành, thiên tuất tương xung, ảnh hưởng tới vận trình ngày mới của tuổi tuất. Điềm báo tiểu nhân gây hại không chỉ trong công việc mà cả cuộc sống hàng ngày. Bản mệnh lơ là một phút cũng có thể gặp bất lợi, thậm chí đánh đổi bằng tiền đồ của bản thân. Con giáp này nên lưu tâm tới những người cạnh tranh trực tiếp với mình, thận trọng trong từng chi tiết, chớ để lộ thông tin quan trọng. Tuổi tuất cứ làm tốt trách nhiệm, tránh xa những cuộc bàn tán, nói xấu người khác thì sẽ không bị ảnh hưởng gì. Về phần tình cảm, Tử Vi ngày nhắc nhở bản mệnh cần đề phòng có kẻ thứ ba xen ngang hoặc người nào đó rèm pha gây chia rẽ tình cảm, ảnh hưởng tới mối quan hệ hiện tại. Tình yêu cần dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, bạn không nên nghe những lời xúi dục từ người khác rồi tỏ ra nghi ngờ người ấy. Câu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, điềm báo có tiểu nhân gây hại. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, chớ nên lơ là kẻo tiền đồ gặp bất lợi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 bản mệnh có thể sống ung dung tự tại, không phải đề phòng gì. Có điều chớ lời biếng bởi mục tiêu của bạn còn ở rất xa, vì vậy hãy tranh thủ thời gian để học tập, cho rồi kiến thức, nâng cao nghiệp vụ trong công việc, có như vậy mới có thể mở rộng đường thăng tiến trong tương lai. Song ngũ hành xung khắc lại khiến chuyện tình cảm có phần giảm sút, nguyên nhân chủ yếu là do cảm xúc của bạn khá thất thường, lúc nóng lúc lạnh. Con giáp này không nên gượng ép mình, hãy để cả hai có không gian riêng, chờ tới khi tâm trạng khởi sắc hơn thì cùng ngồi lại bồi dưỡng tình cảm trở lại. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, vận trình hưng vượng, mọi thứ hài hòa. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, công việc suôn sẻ, khó khăn được người tốt giúp đỡ. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, chớ lười biếng bởi mục tiêu còn ở rất xa. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, nên tranh thủ thời gian để học tập, trao dồi kiến thức,